thưa quý vị như vậy là với sự trợ giúp của của mc bạn trần thanh vinh thì chúng ta từ thành phố hồ chí minh đã vượt qua 8 câu hỏi đầu tiên và đang có 50 triệu nó sẽ tăng thêm 25 triệu các bạn trở thành câu số 9 và bây giờ thì bạn đã hết các sự trợ giúp rồi nếu như bạn không đáp trả được câu hỏi này bạn có quyền sử dụng chơi để vào mật số nhất của mình câu hỏi số 9 Thế vận hội Olympic hiện tại đầu tiên được tổ chức năm 1896 tại Hy Lạp, không có đối tượng nào tham gia. A. Vận động viên nam B. Vận động viên nữ C. Người Hy Lạp hay D. Người nước ngoài Ôi xong Các bạn hỏi Olympic ạ Người Hy Lạp thì chắc chắn là thì sẽ có người Đức và Bạn quyết định là dùng cuộc chơi đúng không? Chưa. Vẫn chưa bây giờ mới nghe dịch tới bây giờ bạn sẽ đưa ra quyết định của mình một là chơi tiếp hay là dừng cuộc chơi nếu dừng cuộc chơi thì cũng hơi ổn nhưng nếu lấy tiền thì cũng đi chơi rồi người nước ngoài đã bán cuối cùng câu trả lời cuối cùng của bạn là gì ạ B B đúng không ạ B người nước ngoài người chơi đã đưa ra đáp án cuối cùng của mình là D người nước ngoài vâng. chúng ta sẽ xem câu trả đúng của câu hỏi này là gì chắc sai rồi B vận động viên nữ là đáp án chính xác. Oh, okay mình đã khuyên bạn là nên dừng cuộc chơi nhưng bạn đã quyết định liều và đã sai okay. vượt thêm một chút à, bạn có cảm xúc như nào sau khi mình đã trả lời sai câu hỏi này chỉ nói một từ thôi chế tại sao tao không tại sao tôi không dừng cuộc chơi sớm <laughs> thôi nói lẽ ra bạn nên uh, nghe lời khuyên của tôi là dừng cuộc chơi thì đã an toàn hơn thì bạn đã có tiền mang về nhiều hơn nhưng mà tôi đến đây là vui rồi dù có sai thì cũng ít nhất là mang về được cột mốc thứ năm còn hơn là cột mốc thứ 10 và tôi nghĩ ra từ trước trước đó Vâng, à, một lần nữa rất là cảm ơn bạn đã đến với chương trình và thực ra với chương trình này chúng ta đến đây vui là chính thôi nếu như sai thì cũng không có gì phải quá tiếc nuối cả bởi vì chương trình mục đích chính của nó chính là mong muốn người chơi tiếp thu được thêm kiến thức không quan trọng quá nhiều về tiền bạc rất xuất sắc như vậy bằng pháp lại chỉ hiệu quả sự tồn tại xuất sắc được ba câu hỏi số 12 dành tặng 3 triệu nếu là đúng nhất hỏi số 3 cái sau đây cái sẽ triệu và một lần nữa em phải nhắc lại các cả hỏi có cái và số tiền của mình chúng ta đến với câu hỏi số 13 những người trong câu chuyện tình cảm cực kỳ với nhân vật nào a sở thạnh b kính trọng c hải hay d trúc sinh vậy một câu hỏi thì anh định khả năng cao là nhân phẩm anh đối với câu hỏi này anh cơ sở Gracias em lại tôi sẽ liền cho cái câu hỏi bây giờ thì anh sẽ phải tự đưa ra quyết định một là mạo hiểm chơi tiếp hai là dừng cuộc chơi vậy chẳng anh đến câu này anh cũng chẳng dám mà dừng cuộc chơi đâu câu trả lời cuối cùng của anh là